chua lưu xa chỉ muốn nghe muốn gì phi chua thơ đủ chưa giờ cơ yêu cũng chế cơ chua lưu chỉ